À, em chào mọi người nhé. Thì ờ, hôm nay là một buổi Zoom mà em Zoom khá là muộn. Bởi vì buổi Zoom này là một buổi Zoom uh, chia sẻ một phương pháp chơi uh, mà em uh, trong quá trình chơi mà em thấy nó rất là hiệu quả và em muốn chia sẻ cho mọi người. Nên là uh, bây giờ cũng là 9 rưỡi rồi. Đấy, thì giờ này thì khá là nhiều anh chị uh, có thể à, tham gia trực tiếp được buổi Zoom ngày hôm nay. Đấy, còn mọi khi em Zoom vào tầm em Zoom vào tầm bảy rưỡi thì cái giờ đó thì rất là nhiều anh chị bị bận đấy, gia đình, con cái hay là uống thì không tham gia được. Đấy. <clears throat> Và hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người một phương pháp chơi mà trong cái quá trình chơi thì em đã à, thấy nó rất là hiệu quả và cái phương pháp này thì do em sáng tạo ra mà không có một uh, uh, trên một cái trang mạng nào mọi người có thể thấy được cái phương pháp này đấy có rất nhiều anh chị thì uh, nhắn tin với em bảo tham gia rất nhiều khóa học uh, của các thầy nọ thầy kia em cũng từng tham gia rất nhiều khóa học rồi đấy và em cảm thấy mỗi khóa học mình bỏ ra thậm chí một nghìn đô đến 2.000 đô nhưng mà trong cái khóa khóa học đó em thấy là những thầy đó chỉ dạy những cái kiến thức cơ bản đấy cái quan trọng nhất chúng ta có thể những kiến kiến thức đó chúng ta có thể tìm thấy đầy dẫy ở trên uh, YouTube này hay trên Google rất là nhiều đấy và em cảm thấy nó không cần thiết không cần thiết những kiến, kiến thức đó nó không áp dụng vào trong thực chiến được cái quan trọng nhất là chúng ta áp dụng vào trong thực chiến và cái cách chúng ta quản lý được cái rủi ro khi chúng ta tham gia vào cái thị trường và cái phương pháp ngày hôm nay chúng ta sử dụng đó là cái phương pháp à, liên quan đến đường MA ấy thì trong buổi zoom cách đây một thời gian em cũng đã chia sẻ cho mọi người à, đường MA là gì và chúng ta sử dụng đường MA như thế nào một cách hiệu quả nhất à, Đấy, thì uh, trong cái phương pháp này thì chúng ta sẽ sử dụng hai đường MA hai đường MA nó đường MA 50 và đường MA 256 ấy thì chúng ta sẽ điểm qua một chút thì à, đường MA như thế nào và nó có cái tác dụng gì khi mà chúng ta giao dịch đấy thì cái chiến lược này thì chắc chắn là không ở một trang mạng nào có đây là cái chiến lược và một phương pháp chơi mà em đã thực thi và em đã thực hành và em đã ứng dụng vào rất nhiều trong trading nó từ năm 2020 và sau 2 năm em thấy nó rất là hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng đánh scalp đối với cặp vàng đấy đối với cặp vàng thì chiến lược à, này được tặng à, miễn phí cho tất cả à, những anh chị nào à, tham gia trong nhóm thực chiến cũng như là à, trong à, tham gia giao dịch tại sàn hiện tại em đang chơi ở sàn Excel em đấy thì khi mọi người tham gia cùng sàn với em à, mọi người giao dịch cùng em thì em sẽ hỗ trợ à, tặng mọi người rất là nhiều bộ công cụ à, chỉ báo cũng như là bộ tài liệu để mọi người có thể tham khảo mọi người hay là những cái buổi zoom chia sẻ những cái phương pháp chơi cho mọi người có thể tự chơi được ấy cái quan trọng nhất khi mà em hoạt động nhóm tạo ra một cái nhóm cộng đồng em muốn mọi người có thể tự chơi bằng kiến thức của mình quản lý được cái dòng tiền của mình đấy thì như thế cái độ rủi ro của mình nó sẽ thấp hơn rất là nhiều và khi mà chúng ta à, tự chơi này tự quản lý được cái dòng tiền của mình thì khi mà chúng ta có lỡ thua thì chúng ta biết được cái cảm xúc à, lúc đó như thế nào và cái cách xử lý lần sau chúng ta tham gia vào thị trường chúng ta cũng biết được cái cách xử lý làm sao để chúng ta giảm thiểu cái rủi ro xuống mức thấp nhất tại vì thực tế ở trong cái thị trường tài chính này cái quan trọng nhất trước khi chúng ta muốn kiếm lợi nhuận từ thị trường chúng ta phải quản lý được cái rủi ro của mình đấy khi mà chúng ta quản lý được cái rủi ro của mình thì chắc chắn là chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận thôi đấy thì chúng ta sẽ biểu qua một chút thì đường MA là gì thì ở đây em sẽ đường dùng đường MA trung bình tĩnh nhé mọi người nhé chứ không phải đường MA e MA trung bình động đấy nó là đường SMA đấy thì đường MA thì nó biểu thị cho trung bình được sử dụng rộng rãi rất là nhiều người chỉ cần dùng MA thôi đấy, cũng có thể giao dịch được rồi đấy thì đường MA nó cũng thể hiện cho những cái vùng kháng cự hỗ trợ và cái xu hướng chính của thị trường đấy thì đường MA được hình thành bằng cách trung bình cộng giá của các cây nến trong một chu kỳ nhất định đấy đường FMA này sẽ được hình thành ví dụ như ở đường MA 20 đi trong khung D1 trong khung D1 thì chúng ta sẽ được hình thành bằng 20 cây nến đã đóng cửa đấy, trong khung D1 đấy, thì nó sẽ là được cái mức giá của đường MA đấy đã đóng cửa nhá đường SMA là đã đóng cửa nhá mọi người nhá đấy còn ví dụ trong à, khung H1 đi trong khung H1 đi thì chúng ta sẽ à, là, là 20 cây nến đã đóng cửa trong quá khứ gần nhất trong khung H1 đấy thì sẽ hình thành được ra cái giá cái đường MA của chúng ta đấy thì đường MA để chúng ta xác định được xu hướng này xác định được kháng cự hỗ trợ này và trong cái buổi zoom chia sẻ về cái đường MA trước thì em cũng đã hướng dẫn mọi người là cách xác định xu hướng trong tương lai bằng đường MA rồi đấy thì anh chị nào theo dõi zoom của em thì anh chị cũng đã bắt đầu xác định được cái xu hướng trong tương lai nhá mọi người nhá thì mọi người có thể xem lại cái à, video đó em có up lên kênh channel của em đấy em có up lên kênh channel của em à, để chúng ta xác định được cái xu hướng trong tương lai à, của một thị trường Đấy. thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cách sử dụng cái phương pháp này Đấy. thì à, phương pháp này thì chúng ta có thể sử dụng được trên cả máy tính và điện thoại Đấy. cái việc đầu tiên chúng ta đặt target đó là chúng ta lấy cho em vào MT4 lấy cho em đường MA 50 đây, đây em có để sẵn đường MA50 rồi đấy em có để sẵn đường MA50 rồi đấy thì em sẽ để đường màu đỏ thứ hai nó là đường MA à, 256 256 256 thì em sẽ để đường màu vàng đấy mọi người có thể cài được ở trên uh, máy tính hoặc điện thoại chúng ta đều cài được hết đấy tính hoặc Đấy, thì em sẽ để đường màu vàng nhé mọi người nhé cái bước một chúng ta phải xác định được cái vùng kháng cự hỗ trợ của thị trường thị trường thì uh, chúng ta sẽ xác định ở những cái khung H4 H1 đấy, những cái vùng hỗ trợ tiềm năng đấy thì uh, đây thì em sẽ xác định cái vùng đầu tiên đó là cái vùng hỗ trợ này đấy đó là cái vùng một cái vùng hỗ trợ chúng ta đã xác định được một cái vùng kháng cự đó là cái vùng uh, đâu đây, đây chúng ta sẽ đã xác định được một cái vùng kháng cự của cặp vàng nhá đấy kháng cự của cặp vàng này tiếp theo chúng ta xác định được một cái vùng uh, hỗ trợ này hỗ trợ này em lấy nhiều một chút đấy thì các vùng hỗ trợ này thì mọi người có thể kẻ dài ra như thế này nhá thay vì uh, chúng ta cứ kẻ thị trường đến đâu chúng ta kẻ đấy thì chúng ta kẻ một lần đi thị trường đỡ chúng ta đỡ phải kẻ lần thứ hai đúng không đây, đây là một cái vùng Ờ, hỗ trợ bên trên này kháng cự bên trên này Đấy, thì tại sao em lấy ở cái vùng này thì tí em sẽ hướng dẫn mọi người thì tại sao em phải lấy đây Đấy. vậy là chúng ta đã xác định được những cái vùng hỗ trợ những cái vùng kháng cự quan trọng của thị trường rồi đúng không đến bước thứ hai đến bước thứ hai bước thứ hai thì chúng ta có thể chơi đa khung thời gian thì đa thường thì sở cáp thì chúng ta có thể chơi ở khung M30 đổ đi Đấy, em sẽ không chơi những khung nhỏ ví dụ như là M5, M15 tại vì ờ, những cái khung đó là thường bị nhiễu rất là nhiều chúng ta cũng không nên tham gia vào những khung đó chúng ta sẽ chơi đa khung và chơi từ khung M30 trở đi đấy M30 trở đi đấy và việc thứ hai việc thứ hai chúng ta xác định đó là chúng ta xác định mở những khung lớn này mở những khung lớn này mở khung lớn này việc thứ hai là chúng ta xác định cái xu hướng chính của ngày hôm đó ví dụ như cái đoạn này đấy chúng ta đã xác định được một cái xu hướng tăng đối với đoạn này rồi đúng không và để cái đoạn này ờ, đoạn gần nhất thì chúng ta đã xác định được một cái xu hướng giảm đối với đoạn này rồi đấy xu hướng giảm đối với đoạn này rồi để xác định xu hướng thì chúng ta cứ uh, uh, thấy uh, đáy sau thấp hơn đáy trước thì chúng ta xác định được một cái xu hướng giảm rồi đấy à, đáy sau thấp hơn đáy cao hơn đáy trước thì chúng ta đã xác định được một cái xu hướng tăng rồi đúng không đấy và chúng ta đã hoàn thành hai bước rồi bước thứ hai chúng ta xác định được cái xu hướng chính đấy của ngày hôm đó chúng ta có thể mở khung D1 nên cũng được hoặc khung H4 ít nhất là khung H4 để chúng ta xác định cái xu hướng chính trong ngày hôm đó nha đấy mà bây giờ thì cái bước quan trọng nhất là điều kiện để vào lệnh thì chúng ta sẽ có một lệnh buy đầu tiên chúng ta sẽ xác định một lệnh buy trước để mà chúng ta có điều kiện vào lệnh buy thì chúng ta phải có hai điều kiện điều kiện thứ nhất đó là nến và đường MA nến và đường mọi người lưu ý nhá nến và đường MA 50 phải nằm trên đường MA 260 đấy điều kiện thứ nhất và điều kiện thứ hai đó là nến hồi về đường MA 50 và khi nến đóng cửa trên đường MA 50 thì chúng ta vào lệnh bài đấy đóng cửa trên đường MA 50 và lệnh bài như thế là sẽ chắc chắn nhất còn không thì mọi người có thể vào ngay khi mà nến về chạm về đường MA 50 cũng được đấy thì chúng ta sẽ nhìn trực tiếp vào trong chart nhìn trực tiếp vào trong chart xem là thị trường sẽ chạy như thế nào đấy thì đây là một cái phương pháp mà chắc chắn không ở đâu có đấy đây chúng ta sẽ vào cái lệnh ba trước trong cái thời điểm mà chúng ta đã xác định được cái trend tăng của ờ, thị trường rồi đấy trend tăng của thị trường rồi đấy đây ví dụ như cái đoạn này em vừa kẻ trend cho mọi người đây mọi người nhìn rõ không để em cho to đến đây nhé tắt cái này đi đấy tắt cửa này đi đấy, ví dụ như cái đoạn này chẳng hạn đấy chúng ta có điều kiện gì điều kiện thứ nhất điều kiện thứ nhất của chúng ta đó là đường MA 50 nằm trên đường MA 260 đấy đấy thì chúng ta trên trang chúng ta đã có điều kiện thứ nhất đó là đường MA 50 đây đây là đường MA 50 em để màu đỏ đấy đã nằm trên đường MA 260 đấy đã nằm trên đường MA 260 rồi đấy, như mọi người nhìn thấy đường MA 260 đó là đường màu vàng đấy và điều kiện thứ hai điều kiện thứ hai đó là nến hồi về đường MA 50 đấy nến hồi về đường MA 50 thì chúng ta bắt đầu vào lệnh bài như mọi người nhìn thấy ấy thì chúng ta có thể mở khung mở khung 30 m 30 này m m 30 thì chúng ta sẽ tìm kiếm được nhiều điểm vào lệnh hơn nhé mọi người nhá đấy nhiều điểm vào lệnh hơn còn mở H 1 thì chúng ta à, với à, cho chúng ta một cái tỷ lệ đó là à, vào lệnh nó sẽ chính xác hơn nhưng mà cái ít à, chúng ta sẽ vào được ít lệnh hơn đấy một ngày chúng ừ, rồi để em mở lại cái khung để xem đâu rồi nhỉ đây em đang nói đến cái đường trên vai tăng rồi ờ, ba mươi đây đang nói đến cái đoạn 3 rồi biến mất rồi đây đây là cái đoạn chúng ta xác định được trendline tăng đây đấy chúng ta đã có hai cái điều kiện hai cái điều kiện rồi hai cái điều kiện rồi đúng không ạ cho to lên cho mọi người dễ nhìn đấy hai điều kiện đường MA 50 đã nằm trên đường MA 260 thì khi mà uh, điều kiện thứ hai là nến đã nằm trên đường MA 50 mà khi mà thị trường thị trường quay lại test lại cái đường MA50 thì chúng ta mở một cái lệnh bài đấy mở cả một cái lệnh bài lên và chúng ta đã có lợi nhuận cực kỳ là tốt cái đoạn này cũng thế cái đoạn này cũng thế đấy đoạn này cũng thế đấy, đấy thì mọi người cứ đặt target nó rơi vào khoảng từ 10 ờ, 11 đi 50 50 đi đấy khoảng 30 40 50 đấy scap như thế nó lợi nhuận như thế nó khá là ok rồi à, không phải ạ à, cái này mình uh, sử dụng scap ở trên khung M30 và H1 nha chị nhá và một lưu ý nữa đó là khi chúng ta sử dụng bất cứ một phương pháp nào thì chúng ta không giao dịch lúc giao phiên và lúc thị trường có tin tức xảy ra đấy thì khi mà tin tức xảy ra thì tất cả các phương pháp sẽ giảm tỷ lệ xuống mức rất là thấp và nó sẽ không còn cái đạt được cái hiệu quả uh, chính xác nhất nữa của nó nữa đấy thì khi mà đây đây là cái cách vào lệnh bài uh, bài bằng phương pháp scap nhá mọi người nhá đến ở trên đường MA 50 đường MA 50 nằm trên đường MA 260 đấy thì em biểu thị MA 260 em biểu thị màu vàng đây đấy thì khi mà thị trường quay lại đường MA50 thì chúng ta bắt đầu có thể mở lệnh bài chúng ta có thể bắt đầu mở lệnh bài rồi đấy bắt đầu mở lệnh bài lợi nhuận rất tốt đúng không đấy, chúng ta phải xác định được cái xu hướng chính trong ngày hôm đó bằng cách chúng ta sẽ mở khung H4 hoặc khung D1 nha mọi người nhá đấy chúng ta có thể uh, xác định một cách dễ dàng mà đúng không đây thị trường quay lại đường MA50 đấy MA50 và bắt đầu bật lên bắt đầu bật lên đấy quay lại bật lên đấy, đúng không lợi nhuận cực kỳ là tốt đúng không đấy thì tất cả các lệnh thì chúng ta lên để SR khoảng từ uh, ờ, 30 đến 40 bip TB chúng ta cũng khoảng từ uh, ờ, 40 đến 50 bit đổi lên đấy tỷ lệ RR11 đấy đấy là cái cách vào lệnh buy đấy bằng một cái phương pháp đó là kết hợp giữa hai đường SMA đấy em chơi hai năm nay em thấy phương pháp này cực kỳ là hiệu quả thì mọi người có thể áp dụng vào trong training uh, được nhá mọi người nhá mọi người cũng không lên là mọi người hãy tập luyện kỹ càng ấy kỹ trước khi tham gia vào uh, chơi ờ, tài khoản thật đấy tiếp theo đó là thứ hai đó là cái chúng ta sẽ vào lệnh sell đấy tương tự như chúng ta vào lệnh buy thôi thì chúng ta vẫn phải có hai điều kiện điều kiện đầu tiên ngược với điều kiện uh, của lệnh bài đó là đến và đường MA nằm dưới đường MA đến và đường MA 50 đấy, nằm dưới đường MA 260 đấy mọi người lưu ý nhá đây đây là cái đoạn đây là cái đoạn mà chúng ta đã xác định được mù chen giảm rồi đúng không vì khi mà chúng ta xác định xu hướng thì chúng ta sẽ biết được ngày hôm đó chúng ta nên canh sell hay là canh buy rồi đây cái đoạn này thì chúng ta đã xác định được một cái xu hướng giảm rõ ràng của thị trường rồi giảm rõ ràng của thị trường rồi đúng không đúng không ạ ấy thì chúng ta sẽ mở những cái khung nhỏ hơn chúng ta sẽ tìm những cái điểm mà chúng ta sẽ mở những cái lệnh sell đấy như lúc nãy tin ra thì cái phương pháp này sẽ không còn hiệu quả nữa mọi người nhé tìm những cái vùng chúng ta mở những cái lệnh sell đấy đây điều kiện đầu tiên thì chúng ta đã có để em xóa cái này đi xóa bớt đi cho dễ nhìn điều kiện đầu tiên thì chúng ta đã có đó là đường MA 50 đường MA 50 đấy đã nằm dưới đường MA 260 đấy đã nằm dưới đường MA 256 mọi người nhé 256 đường MA 256 đấy điều kiện đầu tiên chúng ta đã có đó là MA 50 đến vào đường MA 50 nằm dưới đường MA 260 260 256 cũng được thì em sửa ở đây 256 chắc em viết nhầm đấy chúng ta đã có điều kiện điều kiện đầu tiên rồi, mọi người nhá điều kiện đầu tiên rồi đấy nến và đường MA 50 nằm dưới đường MA 256 đấy điều kiện thứ hai để chúng ta có mở lệnh sell đó là uh, nến hồi về đường MA 50 hoặc đóng cửa dưới đường MA 50 thì chúng ta mở lệnh sell đấy đấy như mọi người nhìn thấy chúng ta đã có hai cái điều kiện điều kiện thứ nhất là nến ở đường MA 50 nằm dưới đường MA 256 điều kiện thứ hai là nến nằm dưới đường MA50 và hồi về đường MA50 thì chúng ta có thể bắt đầu mở những cái lệnh sell ở đó ấy thì chúng ta có để uh, để SL khoảng uh, 30 40 pip đấy, TB chúng ta sẽ uh, cũng khoảng tầm đó tầm đó tầm 30 40 pip như thế là sờ cáp như thế là chúng ta đã có lợi nhuận khá là ok rồi đấy đúng không ạ đấy như mọi người nhìn thấy đây cái đoạn này thì chúng ta đã ăn rồi đường hồi về quanh khu vực đồng MA50 này đoạn này là bắt đầu MA50 cắt MA256 thì đó là báo hiệu mà chen thì đang chen giảm thì chúng ta đã có điều kiện thứ nhất rồi đúng không nến hồi về đường MA50 đấy thì chúng ta xeo xuống đấy có nhận nhuận cực kỳ là tốt đây scalp thì cái đoạn này thì chúng ta ăn được 60 70 bit lợi nhuận cực kỳ là tốt đúng không cái đến cái đoạn thứ hai đến lại hồi về quanh khu vực MA 50 chúng ta lại xeo tiếp nó cũng được đâu đó khoảng 50 pip đấy tỷ lệ ăn cực kỳ là cao đấy đến cái lệnh thứ ba này đến cái lệnh thứ ba này đến cái lệnh thứ ba chúng ta đã xác định được cái vùng hỗ trợ của nó đây đấy kháng cự đây thì nến hồi về quanh khu vực đường MA 50 đường MA 50 Đấy, chúng ta lại xeo xuống có lợi nhuận cực kỳ là tốt đấy mọi người thấy không phương pháp này bắt cực kỳ là chuẩn đánh sờ cáp cực kỳ là hiệu quả đấy nếu lại hồi về MA 50 chúng ta lại sẽ xuống đấy và khi chúng ta giao dịch mọi người vẫn lưu ý cho em một điều đó là không giao dịch lúc tin ra không giao dịch lúc giao phiên và cái quan trọng nhất chúng ta phải xác định được cái xu hướng trong ngày hôm đó chúng ta cần làm gì đấy xu hướng chính trong ngày hôm đó để chúng ta có thể uh, biết được chúng ta lên canh sell hay lên canh bài đấy ví dụ xu hướng đang xuống như thế này thì mọi người không có lệnh sell đâu mọi người không có lệnh sell để mọi người sell đâu đấy không có lệnh sell để mọi người sell đâu xu hướng ví dụ xu hướng đang lên đấy thì mọi người chắc chắn không có cái lệnh sell để mọi người vào lệnh đâu chắc chắn không có đủ hai cái điều kiện đó để mọi người vào lệnh đâu chỉ có xu hướng đang lên thì mọi người chỉ có đủ hai điều kiện để vào lệnh buy thôi còn xu hướng xuống thì mọi người có đủ điều kiện vào lệnh sell thôi chắc chắn sẽ không có điều kiện vào lệnh buy đấy thì chúng ta đánh theo trend đánh theo xu hướng như thế rất là hiệu quả và cái quan trọng chúng ta phải cài SL vào đấy, SL khoảng 40 30 bip đấy và TB chúng ta cũng cài tầm đó tầm 40 50 bip đấy đấy mọi người thấy không liên tiếp là nến ở bên dưới đường MA 50 này Đấy, dưới đường MA 256 và chạm lại bật xuống 80 bit chỗ này cũng thế chỗ này cũng thế chạm bật xuống 80 bit 50 60 bit đấy cực kỳ là hiệu quả cực kỳ là hiệu quả đấy đấy thì mọi người có thể uh, test trước demo đấy khi nào à, mọi người thành thục rồi mọi người có lãi rồi mọi người thành thục cái phương pháp này thì mọi người hãng áp dụng vào thực tế đấy thì đây là một cái phương pháp mà em chơi rất là nhiều năm rồi và em cảm thấy rất là hiệu quả ấy thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người và em hy vọng mọi người có thể áp dụng được thành công cái phương pháp này nha mọi người nhé và cái video buổi zoom ngày hôm nay thì em cũng để lên đăng lên kênh channel của em ấy thì mọi người có thể xem lại để, để hiểu hơn và biết được các điều kiện để chúng ta có thể vào được cái lệnh mà khi chúng ta sử dụng phương pháp này đấy em thấy phương pháp này cực kỳ là hiệu quả nhé mọi người nhé đấy thì mọi người có thể làm luôn bằng đối với tài khoản để mua ngay trong ngày mai đấy, ngay trong ngày mai ờ, để chúng ta thành thục cái phương pháp này Đấy, để kiếm được thật nhiều nhiều lợi nhuận thì em vẫn khuyên mọi người hãy trước khi đầu tư bất cứ một cái gì cũng thế chúng ta hãy nắm rõ kiến thức đấy nắm rõ kiến thức và quy luật của nó để chúng ta giao dịch uh, đầu tư uh, giảm thiểu rủi ro của chúng ta xuống mức thấp nhất và đạt được hiệu quả và em cũng xin chúc mọi người sẽ sử dụng thành công cái phương pháp này nha mọi người nhé đấy thành công phương pháp này và kiếm được thật nhiều lợi nhuận và trong các buổi zoom sau của em em sẽ chia sẻ cho mọi người thêm một số cái kỹ năng như cách xử lý lệnh cách nhìn nhận thị trường và cái ờ, một số phương pháp nữa ờ, của em trong quá trình em chơi mà em cảm thấy nó hiệu quả chia sẻ cho mọi người ấy thì ờ, mọi người có thể áp dụng luôn nha mọi người nhé em và cái video buổi zoom ngày hôm nay ấy, thì em cũng chỉ chia sẻ cái phương pháp này thôi ấy và bây giờ cũng khá là muộn rồi đấy, em cũng đến giờ mọi người nghỉ ngơi rồi đấy thì em cũng chúc mọi người à, áp dụng thành công phương pháp này và có một buổi tối thật là vui vẻ đấy, em cảm ơn mọi người và hẹn gặp mọi người tại các buổi zoom tiếp theo của em